Xin chào tất cả quý vị nhà đầu tư. Rất vui được gặp quý vị nhà đầu tư trong chương trình Tiêu điểm đầu tư phát sóng vào thứ ba, thứ tư hàng tuần. Tôi là Tuấn Hoàng 3P và trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm một cái câu chuyện rất là hay của Việt Nam nói chung và của doanh nghiệp này nói riêng. Đó là câu chuyện về ngành cảng biển. Và trong ngành cảng biển này thì chúng tôi có pick ra một doanh nghiệp uh, có khá như là nhiều câu chuyện thời gian tới đó là Zeman Dev và cái tiêu điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng là Remenep liệu có đang có thiên thời, đang có điện lợi và nhân hòa của họ đang như thế nào. Đó. Và cái tiêu điểm của của Remenep chính là Zemalink và chúng ta sẽ tìm hiểu cái Zemalink có đặc điểm gì mà à, cái thiên thời và điện lợi đang hỗ trợ cho Zemalink tại thời điểm này. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi qua một chút về thiên thời. Thiên thời là gì? Là à, có sự chuyển dịch hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và sự chuyển dịch này diễn ra như nào chúng ta có thể nhìn qua một số biểu đồ sau biểu đồ thứ nhất đó là biểu đồ về à, thay đổi trong cơ cấu GDP của Trung Quốc thì tất cả chúng ta hãy nhìn cái đường màu đỏ đây đây đường màu đỏ đây đây đường màu đỏ đấy là đường à, về cái à, cơ cấu về à, cơ cấu dịch vụ trong tổng thể nền kinh tế của GDP Trung Quốc thì họ tăng trưởng rất là mạnh mẽ từ năm 2015 đến nay và họ đã vượt qua được cái ngành xây dựng và chế biến chế tạo đó đúng không ạ thì chúng ta nhìn thấy rằng là khi mà cơ cấu thay đổi thì cái nền kinh tế của Trung Quốc nó bắt đầu phát triển một cách gì đó nó nó theo hướng công nghệ cao hơn và bền vững hơn. Chi phí của nhân công của Trung Quốc đang tăng rất là mạnh mẽ. Chúng ta có thể nhìn cái biểu đồ phía bên tay trái này trước. Biểu đồ bên tay trái thể hiện cái à, tăng trưởng à, tiền lương của Trung Quốc và tăng trưởng tiền lương chung của châu Á. Đó thì à, chúng ta thấy là tăng trưởng của châu Á và Trung Quốc bao giờ cao vượt trội hơn so với phần còn lại mà không bao gồm Trung Quốc và thời gian này kéo dài rất là lâu kéo dài từ năm 2006 đến nay đó và đồng thời chúng ta nhìn thấy biểu đồ bên phải là cái lương của cái ngành sản xuất của Trung Quốc ấy, thì đây chúng ta sẽ nhìn thấy là lương của ngành sản xuất công nhân sản xuất Trung Quốc đâu đó mất khoảng là 25 triệu so với mức lương của Việt Nam đó chỉ có 6 6 triệu mà thôi. Chúng ta thấy là mức lương của Trung Quốc gấp 4 lần mức lương sản xuất tại Việt Nam. Và giống như cái câu chuyện mà trong cái buổi đại hội cổ đông của Hòa Phát anh Long chủ tịch có nói câu chuyện rằng là lương một thợ hàn của ờ, ở, ở Trung Quốc là đâu đó là mức lương của họ là 5 50 triệu. Trong cái đó mức lương tại Việt Nam chỉ đó khoảng một cho một thợ hàn chỉ có 15 triệu, tức là đâu đó cũng gấp khoảng 3,5 lần. Đó, thì cái cái cái số liệu này và cái số liệu mà anh Long có nói đến, Tuấn cho rằng là khá là tương đồng với nhau. Đó, thì khi mà cái số liệu nó cái cái chênh lệch uh, mức lương cao như vậy thì đương nhiên ok đồng ý rằng là uh, một người thợ công nhân tại Trung Quốc có thể lành nghề hơn tại Việt Nam nhưng mà cái mức chênh nó quá lớn khiến cho cái cái dòng vốn sẽ đổ dần sang sang Việt Nam sang nước nước mà có cái chi phí gia công rẻ hơn rất nhiều thậm chí nếu nhìn sang một nước ờ, có cái nền văn hóa rất tương đồng Việt Nam và có cái, cái cơ cơ cấu dân số cũng tương tự như Việt Nam thì chúng ta thấy là Thái Lan cái mức lương họ là 9,5 triệu đồng trong đó mức lương của Việt Nam nó có 6,32 triệu đồng một tháng mà thôi đó thì đấy là những cái điều mà chúng tôi thấy rằng là cái sự dịch chuyển đang là tất yếu rồi chúng ta lại nhìn thêm một cái biểu đồ nữa là biểu đồ mà từ khi cái cái quá trình dịch chuyển này bắt đầu diễn ra rất là mạnh mẽ kể từ khi mà um, tổng thống Trump lên và ông ấy quyết định đánh thuế hàng hóa nhập khẩu vào uh, hàng hóa nhập khẩu vào từ Trung Quốc vào thì khi đó thì rất nhiều các nhà sản xuất mà đang gia công tại uh, Trung Quốc thì họ sẽ chuyển dịch dần sang chuyển dịch một phần cái cái công công năng sản xuất sang các nước khác trong đó có Việt Nam và đó Việt Nam mình sẽ được hưởng lợi từ cái cái quá trình đấy à, nếu như ở đây có một thêm biểu đồ nữa là biểu đồ về <clears throat> biểu đồ về cái lượng hàng xuất khẩu những những nước nào xuất khẩu vào Mỹ nhiều nhất thì Việt Nam đã tăng vọt lên rất nhiều thứ hạng sau khi mà có cái cái đánh thuế đấy của của tổng thống Trump rồi đó, đó đó là một cái thiên thời, tức là thiên thời thứ nhất đó chính là cái sự dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Và thứ hai, chúng ta sẽ nhìn cái địa lợi Việt Nam mình có đợi địa lợi gì để để ờ, cái ngành cảng biển để phát triển. Thứ nhất đó là FTA chính là đặc sản Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy rằng là trong những năm qua từ năm 2014 đến nay, Việt Nam mình ký kết rất nhiều các ờ, các hợp đồng các gọi là free trade agreement, tức là những cái ờ, hiệp định thương mại tự do chúng ta có hiệp định thương mại CPTPP đúng không ạ hiệp định thương mại ASEAN với Hàn Quốc hiệp định ờ, song phương Việt Nam Hàn Quốc Việt Nam Nhật Bản ASEAN Trung Quốc vân vân rất nhiều thứ và chính những cái điều đó sẽ khiến cho cái giá giá thành sản xuất à, cái cái thuế xuất mà Việt à, hàng Việt Nam xuất khẩu của các nước đó sẽ được rẻ đi rất là nhiều một cái biểu đồ mà Tuấn muốn quý vị nhìn thấy đó chính là cái biểu đồ về thuế xuất thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái giai đoạn là đây từ 2019 2020 2021 và 2022 thì thuế xuất Ờ, của Việt Nam và ASEAN sẽ giảm dần từ 0,07% về còn 0,04%. Chúng ta sẽ nhìn một số các ờ, khu vực khác ví dụ như là Hàn Quốc này, theo cái hiệp định ASEAN Hàn Quốc thì chúng ta sẽ có ờ, giảm được cái chi phí thuế suất từ 5,9% về chỉ còn 4,6%. Tương tự rất nhiều các mảng thuế suất sẽ giảm từ giai đoạn 2019 đến 2022 và dự kiến là sẽ còn tiếp tục đến 2023, 2025. Đó thì đây là những cái cái cái lợi thế rất là lớn Việt Nam uh, nếu như họ có thể dịch chuyển sang các nước khác như ở Thái Lan chẳng hạn nhưng Thái Lan liệu có cái cái cái FTA vào EU hay không đó thì đấy là những cái lợi thế của Việt Nam rất là lớn rồi à, chúng ta cũng ờ, cái đấy là những cái câu chuyện uh, câu chuyện về FTA và nó đã được ừ, link sang cái cái kết quả thực tế khi mà chúng ta nhìn thấy bên của bên trái đây biểu đồ bên trái là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của mình tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong trong cả một giai đoạn rất là dài vừa qua và thứ hai là vốn FDI chúng ta thấy vốn FDI đây vốn thực hiện và vốn đăng ký thì vốn đăng ký luôn luôn ở mức rất là cao trong cả một giai đoạn vừa rồi và luôn luôn có tăng trưởng đây là giai đoạn của quý 1 2020 và quý 1 à 4 tháng 2020 4 tháng 2021 thì cái mức tăng của uh, vốn giải ngân cũng bắt đầu tăng trưởng trở lại đó và ngoài ra thì nếu như quý vị có để ý Ờ, tất cả những công ty ờ, khu công nghiệp ở trên sàn có cái đà tăng trưởng rất là mạnh mẽ từ 2018 đến nay ví dụ như ngày đấy Tuấn có cầm ờ, cổ phiếu NTC chẳng hạn thì NTC tăng một cái cú rất là mạnh từ là 60.000 lên đó đâu đó là 300.000 mà chưa trong cái đó họ có trả rất nhiều cổ tức rồi cái số lượng cổ tức của họ trả 50 60.000 rồi đó thì chúng ta thấy rằng là một loạt các cổ phiếu ngành khu công nghiệp tăng rất là mạnh SSC NTC PHR đúng không ạ rất nhiều công ty thì điều đấy chứng tỏ rằng là cái sức hút của nền kinh tế Việt Nam với cả các nước ờ, các công ty sản xuất đa quốc gia là rất là lớn đó thì khi mà cái lượng hàng ờ, lượng nhà cung cấp đổ dồn vào đây thì đồng thời với họ sẽ xuất khẩu hàng hóa đi các nước khác và trong cái đó thì ngành cảng biển là ngành gián tiếp hưởng lợi sau cái quá trình đó rồi thứ hai nữa là khi mà chúng ta đã biết rằng là FTA vào Việt Nam à, FTA là là đặc sản Việt Nam và rất nhiều các nước ờ, đổ dồn vào Việt Nam để à, sản xuất thì đương nhiên là nó sẽ người ta sẽ hướng đến phần cảng đúng không ạ và khi hướng đến phần cảng thì chúng ta sẽ tìm đến rằng là cái cảng nào có hạ tầng kết nối rất là đồng bộ với các đặc các khu kinh tế lớn của Việt Nam thì đó sẽ là những cảng có lợi thế rất là rất là mạnh mẽ thì đây chúng ta sẽ thấy rằng là hai cụm cảng lớn lớn nhất của Việt Nam là những cụm cảng có cái hạ tầng rất là mạnh mẽ gồm có uh, cụm cảng Hải Phòng và Lạch Huyện đúng không ạ chúng ta thấy rất nhiều các các đường ờ, tuyến huyết mạch ở đây như kiểu cao tốc ờ, Hải Phòng Hà Nội chẳng hạn ờ, rồi cao tốc từ Hải Phòng thông Quảng Ninh vân vân đúng không ạ rồi thứ hai là chúng ta ở khu uh, bộ tứ kinh tế uh, Sài Gòn gồm có Hồ Chí Minh uh, Long An à, Hồ Chí Minh uh, Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu là khu vực mà có cái hạ tầng kết nối rất là đồng bộ đó rồi, ngoài ra thì trong cái khu vực mà Bộ Tứ Kinh tế miền Nam ấy thì có một đặc điểm rất là hay là như này. Cái khu vực Cát Lái trước đây vẫn luôn luôn là khu vực cảng lớn nhất của uh, Bộ Tứ Kinh tế đó. Nhưng cái hạ tầng hạ tầng kết nối đến ờ, Sài Gòn chẳng hạn, họ bị tắc nghẽn rất là nhiều. Cái hạ ờ, cái đường đường biển, đường sông đến đến đó thì rất là ok, nhưng từ đường sông, từ cái cảng sông cho đến các hạ tầng đường bộ tiếp theo thì họ bị tắc nghẽn thì lúc đó người ta nổi ờ, nổi lên một cái cụm cảng mới chính là cụm cảng cái thép mép thị vải và cụm cảng thép mép thị vải đã đã có một hạ tầng đồng bộ rất là mạnh ví dụ như là đường 91B này đó rồi đường Phước Hòa à, cái mép vân vân rất nhiều cái đường nó khiến cho cái khu vực cụm cảng cái mép thị vải bắt đầu nổi lên thành một cụm cảng thay thế cho cụm cảng Cát Lái đó rồi tiếp tục là một cái xu hướng nữa nó vừa là thiên thời nhưng nó cũng vừa là địa lợi cho những công ty mà sở hữu cái cảng khu vực nước sâu đó là à, lấy ví dụ nhé ở khu vực à, à, à, Hải Phòng khi mà cái cầu Bạch Đằng chảy qua thì lập tức là những cái cảng thì bên trong cầu Bạch Đằng là họ được rất là ít hàng ví dụ như chúng ta thấy những cảng như cảng Đoạn Xá này à, cảng Hoàng Diệu này rồi cảng à, VSC à, e có cái cảng à, Green ấy đúng không ạ cảng xanh green thì họ cái cái cái mức phí nó bị giảm rất là rất là sâu ngược lại Ờ, các cảng ở khu vực bắt đầu ngoài ờ, hạng ngoài hạng nguồn thì họ bắt đầu thu được nhiều lượng hàng hơn và cái ờ, giá thành cũng được tăng lên đồng thời sau đó là cảng cung cảng hải huyện đó thì chúng ta thấy rằng là cái xu hướng mà chuyển dịch từ cảng nước nông sang cảng nước sâu rất là mạnh rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái câu chuyện rằng là cung cảng cái mép thị vải là một cung cảng rất là lớn à, họ có thể đón được cái tàu lên đến 200 DVKT và đồng thời đó là cái mớm nước sâu của họ lên khoảng 16 mét tức là cái tàu những con tàu lớn nhất của của thế giới hiện nay như kiểu Evergreen, Evergiven mà vừa rồi bị tắc nghẽn tại kênh đảo Suez thì cũng hoàn toàn thể đáp được tại cảng của cái mắt thị vải và Zemerling chính là một cái một cái khu vực ờ, một cái cụ cảng của Zemre, Zemerdev và có cái cái lợi thế đó rồi chúng ta sẽ nhìn quay lại sang là nhân hòa tức là Zemerdev có gì đúng không ạ đó thì Zemerdev là một cái công ty mà có cái công suất cảng khai thác cảng của họ hiện tại rất là lớn công suất hiện tại của họ là 3,75 triệu têu và họ phải tăng lên được 5,2 ờ, triệu têu nữa sau khi mà Gemlink đi vào hoạt động đó và hai cái cảng sắp tới của họ rất là quan trọng đó là cảng Nam Đình Vũ và cảng thứ hai là cảng Gemalink đó là hai cảng rất là quan trọng của của Gemalink và đặc biệt là cảng Gemalink vì như Tuấn vừa phân tích cái khu vực ừ, cụm cảng cái mét thị vải là khu vực đang đang được nổi lên và đồng thời đó thì cái mét thị vải nó nằm ở rất gần Bà Rịa Vũng Tàu và chính vì vậy những cái những ờ, khu công nghiệp mà gần Bà Rịa Vũng Tàu ấy bây giờ cũng đang được ờ, săn đón nhiều hơn ở khu vực ờ, ở Bình Dương trước đây là Đồng Nai này sau đó Đồng Nai khi mà phun cái cái quỹ đất thì họ bắt đầu chuyển về sang Bình Dương hiện tại Bình Dương vẫn còn rất nhiều quỹ đất tuy vậy thì do cái cụm cảng cái mét thị vải nó đang đang đang là cụm cảng quan trọng chính vì vậy mà các nhà đầu tư bắt đầu hướng đến cái khu vực Bà Rịa Vũng Tàu đó thì đấy là Ờ, câu chuyện về cái máy thị vải và Zemerlin thì đây chúng ta sẽ có cái cảng Zemerlin này là một cảng mà uh, công suất của nó là khoảng 2,5 triệu têu nếu như mà đến đến ờ, cả giai đoạn 2 nhưng mà uh, giai đoạn 1 thì đâu đó khoảng 1,4 1,5 triệu têu mà thôi rồi cảng uh, Zemerlin là một cảng ừ, sâu nhất trong tức là top 19 cảng sâu nhất thế giới và lớn nhất thế giới có thể đón được ừ, tàu tàu như kiểu Tuấn vừa nói đó là Ever Given và khi mà nó được tải trọng lớn như thế thì ờ, Việt Nam mình sẽ trở thành một cái khu vực mà đây nó sẽ trở thành một khu vực mà ờ, đón luôn các tàu thay vì ngày xưa Việt Nam mình chỉ là cái một cái khu vực trung chuyển nhỏ thì bây giờ đã trở thành một khu vực trung chuyển lớn thay cho những khu vực như kiểu Singapore này ngày xưa thì các tàu lớn phải đáp ở Singapore hay đáp ở Hồng Kông nhưng bây giờ hoàn toàn phải đáp ngay tại cái mét thị vải đó thì đấy là một cái lợi thế rất là lớn của Zemadev ờ, với cả à, khi sở hữu Zemalink này và ngoài ra câu chuyện tăng giá của Zemadev là gì năm nay với sự giúp đỡ của ờ, của các các cổ đông của họ uh, thì họ một đặc điểm rất lớn là họ có phun chuỗi dịch vụ từ kho hàng đến vận chuyển này đó và cái cái cổ đông lớn của họ là CGA à, CMA CMA nằm trong cái cái alliance về vận tải biển quốc tế thì khiến cho cái lượng hàng của Gmnet rất là lớn và khi lượng hàng lớn như vậy thì họ có thể lấp đầy công suất của Gmlink một cách rất là nhanh chóng và dự kiến là ngay trong năm nay 2021 là họ hoàn toàn thể đạt được là 80% công suất lưu ý một lưu ý thêm với quý vị một chút rằng là à, cái ngành cảng biển này thì 80% công suất chỉ đủ để làm cho công ty hòa vốn thôi nhưng 20% còn lại nó sẽ tạo ra một cú lãi rất là lớn đó thì năm nay dự kiến là họ sẽ lãi được khoảng ngay 24 tỷ nhưng sang năm họ sẽ phun được công suất của giai à, của của giai đoạn 1 này thì lúc đó cái lợi nhuận của họ sẽ lên khoảng 5 600 tỷ chứ nó không thể ở mức 24 tỷ nữa tức là một cú nhảy vọt rất là lớn quý vị thấy ạ rồi thì đây là à, cái dự kiến của họ sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 ngay sau khi giai đoạn 1 à, đã phun công suất đó thì họ sẽ tăng tiếp được thêm 0,9 0,9 à, triệu têu 900 nghìn têu nữa rồi và theo đến đó thì à, kết quả kinh doanh của Zemadep trong giai đoạn từ 20 21 2022 cực kỳ tốt chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là đây quý vị sẽ nhìn cái cái cột màu đen đấy cột màu đen đây cột màu màu xám xám đây đó thì 2020 cái lợi nhuận họ sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại do cái nền thấp của năm uh, 2020 2021 họ sẽ tăng trưởng lại sau nền thấp của 2020 và lợi nhuận họ sẽ được đạt được 545 tỷ tăng trưởng 42% và đến năm 2022 tăng trưởng lợi nhuận của họ có thể đạt đến 60% nhờ cái Diêm Linh ờ, phun được công suất và lúc đó thì P trên E của họ tại mức giá 39.000 cập nhật ngày hôm nay thì P trên E đến 2022 họ chỉ về còn 13 lần mà thôi và có một ẩn số nữa rất là hay đối với cả à, công ty này đó là uh, họ sẽ thanh lý cái mảng cao su giúp cho cái hoạt động của công ty này hiệu, hiệu quả hơn uh, trong rất nhiều năm vừa rồi từ năm 2012 cho đến nay thì Zemendev có một cái một cái số tiền đầu tư 1.400 tỷ vào cao su 1.400 tỷ vào cao su và cao su từ năm 2009 đỉnh là 2009 cho đến hiện nay thì cao su luôn luôn ở mức giá rất là thấp đáy của rất nhiều năm nhưng hiện tại thì do à, giá dầu này đúng không giá dầu đang tăng rất là mạnh rồi à, Tuấn có nói đến cái super cycle of commodity tức là cái xu thế mà tăng giá hàng nguyên vật liệu cơ bản ấy, đang diễn ra trên toàn thế giới thì đó uh, thì khiến cho giá cao su sẽ tăng theo theo theo chu kỳ đó thì khi đó Temnet e sẽ hoàn toàn thanh lý được cái mảng cao su của mình và khi thanh lý được như vậy thì họ sẽ tạo ra một được một khoản lợi nhuận bất thường và thời điểm đấy sẽ diễn ra bao giờ thì, thì hiện tại chúng ta chưa thể nói được đúng không ạ nhưng mà kể cả trong trường hợp họ bán ở mức hòa giá vốn thì họ sẽ giải phóng được 1.400 tỷ giải phóng được 1.400 tỷ tiền Ờ, và họ dùng một ngày 400 tỷ đó khiến cho cái cơ cấu tài chính họ tốt hơn tốt hơn rất là nhiều đó thì tóm lại đối với cả cổ phiếu VMF này họ có những gì thứ nhất họ có thiên thời thiên thời họ có sự chuyển dịch ờ, hàng hóa từ Trung Quốc sang đúng không ạ họ có điện lợi là Việt Nam là một nước có FTA ờ, rất là nhiều thuế suất rất là thấp và thứ hai nữa là cái triển vọng của khu vực các cụm cảng như cái mắt thị vả cụm cảng Hải Phòng là những khu vực có có lợi thế cạnh tranh rất là lớn so với cụm cảng khác tại Việt Nam và thứ ba là về nhân hòa là họ có cái hệ thống cảng biển hạ tầng logistics cung cấp uh, dịch vụ cung ứng rất là đầy đủ và full à, rồi thứ hai nữa là họ có sự hỗ trợ của cổ đông lớn là CMA CVM khiến cho cái lượng hàng lấp đầy cho Gemalink sẽ rất là nhanh chóng đó và một cái ẩn số mà tôi muốn nói đến đó chính là ẩn số về thanh lý mảng cao su và định giá của Gemalink nếu như nhìn theo thuần FPE thì Ờ, hiện tại không phải là không phải là đắt à không phải là rẻ tuy vậy thì Tuấn nhìn thấy rằng là cái câu chuyện tăng trưởng của Zemendev trong vòng khoảng 2 thậm chí 4 năm tới nó rất là rất là hấp dẫn và chúng ta hoàn toàn để sở hữu cổ phiếu này trong thời gian tới à, để xác định điểm mua chuẩn hơn thì Tuấn xin mời khách mời của chúng ta hôm nay là anh Nguyễn Văn Linh à, chuyên gia kỹ thuật của VND sẽ tư vấn thêm quý vị anh chị về cái điểm mua và bán của Zemendev thì mời Linh vừa rồi anh Tuấn uh có chia sẻ với chúng ta về câu chuyện của uh, Jim Depp trong cái thời gian tới thì uh, tiếp theo chúng ta uh, xem thị trường hiện tại đang đánh giá cổ phiếu này như thế nào và uh, hiện tại có những cơ hội giao dịch ngắn hạn uh, cho cổ phiếu này trong thời gian tới không thì trước tiên uh, về cổ phiếu Jim Depp chúng ta đã nhìn thấy một cái cái cái xu hướng tăng giá rất rõ của cổ phiếu này uh, bắt đầu từ uh, từ giai đoạn à, tháng 3 năm 2020 chính là cái giai đoạn mà thị trường đã tạo thị trường chứng khoán Việt Nam đã tạo đáy sau cái ờ, cái cái thông tin về dịch Covid và cho đến thời điểm hiện tại cổ phiếu này đã đã tăng lên tiệm cận đến vùng giá 40 một cái vùng giá mà trước đó rất quan trọng đó là cái vùng ờ, quanh ờ, quanh cái vùng 37 38 khi mà cổ phiếu đã đã đã vượt qua cái vùng này và quay quay trở lại test thành công cái vùng giá này bởi vì sao? Bởi vì trước đó cổ phiếu đã có một cái ờ, cái cú ờ, điều chỉnh rất mạnh từ cái vùng đỉnh 37 ờ, 38 về lại vùng giá 26. Đây là một cú điều chỉnh chung theo theo thị trường. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn lại cái cú rơi này thì chúng ta thấy rằng là nó đang đang khá mạnh hơn so với so với thị trường chung. Và cho cho đến hiện tại thì cổ phiếu đã vượt khỏi cái vùng 37 38 này và thiết thiết lập một cái vùng giá cao mới quanh vùng giá 39. Một tích cực một điểm tích cực cho cho Jim Depp ờ, về mặt kỹ thuật là chúng ta quan sát cái dòng tiền ờ, đã ờ, từ, đầu tháng 5 đã có dấu hiệu quay trở lại rất rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy những cái phiên khối lượng tăng đột biến và kèm theo đó là cái cái giá cổ phiếu cũng gia tăng theo thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là dòng tiền trên thị trường đang đang bắt đầu có quan tâm và và và um, mua vào những cổ phiếu này trong cái thời gian vừa qua thế về ờ, ngắn hạn thì chúng ta có thể ờ, nhìn thấy một cái vùng giá mà có thể cân nhắc mua vào cho cho Jimdep nếu ờ, nếu có trong thời gian tới đó là vùng giá quanh quanh vùng giá 37.5 cho đến 38 là cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể có thể chờ cổ phiếu điều chỉnh về vùng giá này để mình mình có thể có thể mua vào ở vùng giá này. Về giao dịch của của Zimedep trong cái đoạn này thì nhìn chung vẫn vẫn vẫn rất tích cực khi mà cái cái cái những phiên tăng giá nó đang chiếm ờ, chiếm chủ động so với những cái phiên giảm giá cụ thể là từ đầu tháng 5 đến giờ chúng ta đang nhìn thấy có rất nhiều những phiên tăng giá mà những phiên đó là những cây đến ờ, tăng giá rất mạnh và chúng ta chỉ có nhìn thấy có 4 đến 5 phiên giao dịch của cổ phiếu điều chỉnh giảm và khối lượng tại những cây cây giảm điểm nó cũng đang khá khá thấp so với những cái cái phiên ờ, tăng điểm thì đây đang nhìn thấy rằng là cổ phiếu đang trong một cái giai đoạn mà tích lũy để để tăng giá trong thời gian tới và nếu mà cổ phiếu ờ, test lại cái vùng 37.5 đến 38 thì cái mục tiêu giá tiếp theo của chúng ta kỳ vọng nó sẽ nằm ở vùng nào thì cái vùng giá tiếp theo của của của Jimdep nếu mà tăng trong thời gian tới thì nó sẽ nằm đâu đó ở vùng giá khoảng vùng 40 cho đến 44 là cái vùng giá mà vùng giá 44 này sẽ là cái vùng giá mà chúng ta có thể ờ, Ờ, đặt cái mục tiêu chốt lời cho cổ phiếu Trimdev ờ, trong thời gian tới. Và cái giá mục tiêu này so với cái vùng ờ, vùng mua 38 37.5 38 cũng là một cái vùng mà cái tỷ suất lợi nhuận trên rủi ro của chúng ta cũng khá hấp dẫn và cái vùng mà mình và cái vùng hỗ trợ hiện tại của Zimdev mà trước đó đã đang kháng cự rất mạnh là vùng khoảng 3 30 36 đến 36.5 đến 37 sẽ là sẽ cái vùng hỗ trợ mới cho cho Zimdev trong thời gian tới. Do đó cái điểm mua tại cái vùng ờ, vùng giá nếu có ở ở vùng 37.5 đến 38 ấy, thì là một vùng rất tốt để mình có thể sở hữu cổ phiếu Zimdev cho cái mục tiêu ngắn hạn của cả, của ờ, của cổ phiếu này trong thời gian tới. Thì trên đây là cái góc nhìn về mặt ờ, phân tích kỹ thuật và những cũng như cái điểm điểm mua vào và những cái vùng giá ừ, chốt lời tiềm năng hay là cái vùng giá mà có thể ờ, tham gia cổ phiếu này trong thời gian tới thì trên đây là cái quan điểm của của linh về phân tích góc nhìn về linh kỹ thuật Zubdev thì xin mời Tuấn tiếp tục tổng, tổng hợp lại ờ, cổ phiếu này. Ok, như vậy là chúng ta đã đi qua cổ phiếu Zemandev với quan điểm về cơ bản thì Tuấn cho rằng là công ty Zemandev đang có thiên thời, có điện lợi, có nhân hòa và có các ẩn số thanh lý bằng cao su. Ờ, theo theo quan điểm như vậy thì Tuấn cho rằng là GMF rất là phù hợp để tích lũy trong dài hạn. Đó thì chúng ta cứ tích lũy và à, cái câu chuyện của GMF sẽ chưa thể kết thúc trong giai đoạn à, từ giờ đến 2023 cơ. Vì cái lợi nhuận của họ sẽ còn tăng trưởng rất là lớn nhờ cái cổ phiếu Linh được à, cái cái khu vực cảng của Linh được lấp đầy. Và đứng trên quan điểm à, ngắn hạn thì anh Linh cũng đã chia sẻ đến quý vị nhà đầu tư đó là chúng ta có thể mua vào trong giai đoạn mà trong giai đoạn từ 37.5 đến 38 khi mà cổ phiếu có những nhịp điều chỉnh và chúng ta để kỳ vọng trong ngắn hạn đó là lợi, ờ, cổ phiếu này lên được vùng giá là 44.000 đó thì nếu như nhìn như vậy thì cái lúc lợi suất đâu đó khoảng 12 đến 15% 15% nữa và Tuấn nghĩ rằng là khá hấp dẫn để anh chị ờ, em ờ, quý vị nhà đầu tư có thể theo dõi cái case này ngoài ra thì đây Tuấn muốn dành một vài phút để nhắc nhở nhắc quý vị rằng là bên Virex đang có một cái group gọi là group về à, cộng đồng à, tích sản, đầu tư tích sản và tăng trưởng bền vững là group này. Quý vị có thể quét mã QR. Tuấn à, quý vị pause cái cái cái video và quý vị có thể quét QR của của cái này thì chính là cái Facebook và trong này sẽ có đầy đủ các thông tin về uh, những cổ phiếu nào nên được đầu tư chung và dài hạn đó và thứ hai nữa là cầu cộng đồng đi chết sẽ dành cho những quý vị nào mà muốn Ờ, hôm nay mua gì bán gì thì sẽ có anh Linh là người sẽ phục vụ trực tiếp quý vị trên cái trang Facebook đó. Ngoài ra những quý vị nào mà muốn ờ, tìm hiểu về ờ, khóa học chứng khoán của VN thì quý vị có thể quét cái mã QR này. Đó, thì có rất nhiều các khóa học trong này, cũng có khóa học đi stock này là về cơ bản, khóa đi trade là về kỹ thuật, rồi khóa nền tảng chứng khoán cho những quý vị mà mới F0 mới bắt đầu vào thị trường. Rồi, ngoài ra thì đây là Facebook của Tuấn và nếu như anh chị Ờ, có, câu hỏi gì các anh chị có thể chat trực tiếp với Tuấn và lời cuối Tuấn muốn muốn nói nhắc nhở quý vị anh chị rằng mặc dù nó Tuấn nó nhắc rất nhiều nhưng chúng ta Tuấn nghĩ rằng là mình cũng nên nói lại đó là mình hãy lựa chọn những công ty mà có khả năng tăng trưởng tức là chúng ta nhìn cái đường màu đỏ là đường tăng trưởng và cứ chỉ cần cổ phiếu cứ tiếp tục tăng trưởng thì cho dù chúng ta có thể mua đắt trong ngắn hạn thì về dài hạn thì chúng ta sẽ không bao giờ bị lỗ đó thì quan trọng nhất là đó là tăng trưởng và Tuấn xin hết cái buổi ờ, chia sẻ về tư điểm đầu tư tại đây Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư trong ờ, buổi tiếp theo.